Em Phúc xin kính chào tất cả ông chị, cô chú, khách hàng đang xem trực tiếp trên kênh youtube Nhà đất quận 12 Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà có diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 6m được thiết kế một trệt 3 lầu với công năng sử dụng là một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng thờ và một sân thượng phía trước và đường trước căn nhà của chúng ta có chiều ngang là hơn 5m xe du lịch 15 chỗ 4 chỗ vào thoải mái và cách đường Tô Ngọc Vân khoảng 300m à, và cách ngã Tư Ga khoảng à, hơn 1,5 km và về sân bay Thân Nhất khoảng 15 phút đi xe máy và mức giá chủ gửi bán là 1 tỷ 599 triệu pháp lý là mua bán công chứng vi bằng phòng khách thì được trang trí với tông màu trắng sáng và cũng được ốp lên gạch cao lên 2 mét xung quanh à, phòng khách phía trên chúng ta có một bức tranh rất là sáng tầng trệt thì dùng để kết hợp phòng khách và phòng bếp khá là hài hòa và rộng rãi tủ bếp thì được làm bằng gỗ tự nhiên mặt bếp thì được ờ, lót đá hoa cương rất là sạch sẽ một lần nữa chúng ta nhìn lại không gian ờ, tầng trệt sau đó chúng ta sẽ tiến lên ờ, lầu 1 một căn nhà nhỏ được thiết kế một trệt ba lầu với mức giá khá là mềm rất thích hợp với những đôi vợ chồng trẻ cần có một không gian riêng nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện cho Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình sau đó chúng ta sẽ tới xem trực tiếp căn nhà đây là không gian tầng 1 khá là rộng rãi, có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh và một cái ban công nằm ở phía trước. Do căn nhà của chúng ta có diện tích 46 nên một tầng chỉ có một phòng và một nhà vệ sinh. Mặt cầu thang thì được ốp đá hoa cương, tay vịn thì làm bằng gỗ tự nhiên. Đây là không gian ờ, tầng 2, cũng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh và cũng có một cái ban công phía trước căn nhà chúng ta thì có hai phòng ngủ và mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng ở trong phòng cũng đầy đủ các công, à, công năng lavabo bồn cầu vòi tắm ba sen gương soi và cũng được chủ dán gạch full tường Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích là chiều ngang 4m, chiều sâu 6m, được thiết kế một trệt 3 lầu, xây dựng 100% trên đất thổ cư và có giấy phép xây dựng, có số nhà, điện, nước máy đầy đủ. Và đây là tầng 3, tầng cuối cùng